những câu nói hay của người nổi tiếng. Mời các bạn cùng đọc và suy ngẫm nhé. Bạn có hai cách để sống cuộc sống của mình. Một là nghĩ rằng trên đời này chẳng có điều gì là phép màu, hai là nghĩ rằng mọi thứ đến với bạn đều là phép màu. Đừng cố gắng để thành công, hãy cố gắng sống có giá trị. Cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau, hiểu biết càng nhiều cái tôi càng bé hiểu biết càng ít cái tôi càng to dấu hiệu thực sự của sự thông minh không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng thời gian của bạn là hữu hạn đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của một người khác sống cuộc đời của mình theo mong muốn của người khác là lãng phí cuộc đời của bạn nếu bạn không chịu bắt tay vào làm thì chẳng có điều gì là khả thi cả nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen dần với điều đó đừng so sánh bản thân với người khác làm như vậy là bạn đang tự xúc phạm mình đấy không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu mọi người chỉ nhìn vào bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân đừng buồn vì bụi hoa hồng có gai mà hãy vui vì trong bụi gai có hoa hồng hãy cho tôi 6 tiếng để đốn hạ một cái cây tôi sẽ dành 4 tiếng đầu tiên để mài rìu. thằng ngốc tự cho mình là thông minh còn người thông minh biết mình là thằng ngốc thiên tài 1% là cảm hứng và 99% là mồ hôi. Thành công không phải là chìa khóa hạnh phúc, hạnh phúc mới là chìa khóa thành công. Nếu bạn yêu thích những điều bạn làm, bạn sẽ thành công. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm